Xin chào mừng các bạn đã trở lại với viettel Tech 8 Tiếp lối trong series phóng sự tư vấn bán hàng người thật về thật của viettel Tech 8 Hôm nay mình xin phép được chia sẻ hình ảnh và gửi lời cảm ơn tới chị Thảo và bạn trai đã tin tưởng sử dụng dịch vụ và sản phẩm của viettel Tech 8 Chị Thảo và bạn có đến tìm mua hai chiếc laptop cho mỗi người một chiếc Yêu cầu của anh chị là dòng laptop mỏng nhẹ, thời trang, cấu hình tốt và pin khỏe Tầm tiền đầu tư vào khoảng 30-35 triệu Công việc của anh chị thì cũng không làm các công việc hay phần mềm gì quá nặng nhưng anh chị cần tìm máy cấu hình tốt để phục vụ công việc văn phòng và đặc thù công việc của anh chị là hay phải đi lại sau khi tham khảo một số dòng máy và được sự tư vấn của đội ngũ chuyên viên bán hàng anh chị đã quyết định chọn hai chiếc cùng của hãng Asus và là cùng một dòng máy thương hiệu Asus ZenBook là hai chiếc UX370 và UX490 Viettel 8 xin thành cảm ơn anh chị đã tin tưởng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Viettel 8 một trong những đơn vị cung cấp laptop cao cấp uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Ngoài các trách bảo hành và quà tặng chung, thì anh chị còn được khuyến mại thêm gói bảo hành đặc biệt là gói bảo hành phần mềm và bảo trì miễn phí trọn đời cho năm máy của người thân. Đây chính là món quà thay cho lời cảm ơn của Viettel 8 và cũng lời khẳng định uy tín của Viettel 8. Sau đây mình xin được giới thiệu qua một chút cho các bạn về hai chiếc Asus ZenBook UX370 và UX490. Trước tiên chúng ta có thể nói tới các điểm giống nhau của hai dòng máy này. Hai chiếc máy UX à, Asus ZenBook UX370 và UX490 được chế tác tinh tế từ nhiều nguyên khối cao cấp, dùng trong công nghiệp hàng không vũ trụ với độ bền cực cao. Khung máy được làm từ khối kim loại duy nhất, được có rũa tỉ mỉ với độ mỏng chỉ còn 10,9mm. Trọng lượng của máy siêu nhẹ, chỉ còn 1,1kg, để bạn có thể mang theo mình thật nhẹ nhàng. Viên máy được chế tạo siêu mỏng, các chi tiết cắt kim cương nổi bật, làm điểm nhấn trên các cạnh máy, mang một vẻ đẹp sang trọng và hoàn mỹ. Bàn phím được thiết kế hợp lý, các phím có độ đàn hồi tốt giúp công giúp cho việc gõ phím trở nên thoải mái hơn và chính xác hơn. Bên cạnh đó, đèn nền của máy cũng giúp bạn làm việc tốt hơn ngay cả trong những môi trường thiếu ánh sáng. Cầu kết nối được thiết kế gồm cầu kết nối Type-C và chân cắm tai nghe 3.5 để phù hợp với thiết kế mỏng nhẹ và cái điều đặc biệt ở hai chiếc máy này là đều không có cắm không có khe cắm thẻ nhớ SD. Hai chiếc máy này đều trang bị thêm bảo mật vân tay để hỗ trợ thêm tính năng bảo mật cho người dùng. Màn hình cùng độ phân giải là độ phân giải Full HD Ờ, có một vài điểm khác nhau giữa hai chiếc máy này màn hình của X490 là màn hình 14 inch tuy nhiên nó cũng rất là nhỏ gọn như những máy 13 inch khác nhờ khung viền nhỏ gần như full viền còn dòng UX370 là dòng máy 13,3 inch Xét về cấu hình và hiệu năng thì cũng không quá nhiều sự khác biệt và gần như có thể nói là khá giống nhau. Hai máy đều trang bị chip Intel Core i7 8550U có hiệu năng cao và tiết kiệm điện. Bộ nhớ RAM 16GB cho trải nghiệm trơn tru và mượt mà khi mở nhiều tác vụ cùng một lúc. Ổ cứng lưu trữ đều là ổ SSD dung lượng 502GB cho bạn thoải mái lưu trữ dữ liệu mà không lo. Nói chung, Asus UX A70 và UX 490 đều là hai dòng sản phẩm laptop doanh nhân mà Asus muốn đưa tới người tiêu dùng. Nó thể thực hiện tốt các công việc văn phòng, thực hiện ừ, các công việc như đọc bản vẽ hay thiết kế đồ họa 2D. Cuối cùng, ờ, mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.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 Thank you.